cầu vượt không cái cầu đó là để lên uh, LRT là cái, uh, cái xe điện cái xe điện à, cái tàu điện là tàu điện hạng nhẹ à, ờ, từ <laughs> giờ từ giờ từ chỗ mình lên xe buýt thì uh, từ, từ chỗ mình lên bây giờ mình đang phải đợi xe buýt khoảng 6 phút nữa nó tới còn từ chỗ mình lấy xe buýt để tới công ty á, thì uh, phải đi hết khoảng hơn một tiếng rưỡi là từ giờ mình sẽ đi ra đến cái trạm uh, một cái trạm MRT khác và sau đó thì uh, đứng ở đó chờ xe buýt và đổi thêm một chuyến nữa sau đó thì mình sẽ đi bộ sau đó thì mình sẽ đi bộ khoảng uh, sau đó thì mình đi bộ sẽ đi bộ khoảng 5 phút là tới công ty thì đến được nơi bây giờ là khoảng là 8 giờ rưỡi tới được nơi thì khoảng 10 giờ chán quá rồi không biết phải làm gì thế là <laughs> điện thoại ra quay vlog xe buýt Bây giờ thì mình đang đi bộ tới ờ, công ty Đây là đường Ở khu của mình làm thì à, được coi là thung lũng silicon của Đài Loan Và ở đây thì ờ, đa số là các công ty về công nghệ các tòa nhà Đài Loan thì nó không quá cao mình cũng không biết tại sao có lẽ là để tránh động đất hoặc là thiên tai gì đó cái tòa nhà đằng trước mặt là tòa nhà của mình làm rồi mình sẽ đến đó và cái mua đồ ăn sáng một chút đây là tòa nhà mình làm các bạn thấy anh đi đông gúc đang chờ mình không các bạn nhưng mà mình sẽ phải đi mua đồ ăn sáng một chút đói bụng lắm chịu không được mình sẽ đến đây mua miền xiên hoặc là bao tử là một loại mì truyền thống hoặc là bao bánh bao Ồ, ờ, nhưng có vẻ như là cái tiệm này nó đóng cửa rồi Xin hỏi các bạn mai hoàn rồi mà? 还有包子哦。对，有肉包跟菜包。哎，好，我要。你要什么？呃，肉包，肉包谢谢。两个。两个。哎，谢谢。Hay quá, vẫn còn ờ, vẫn còn hai cái ờ, bánh bao thịt nên là bây giờ người ta đang đi lấy cho mình Ê, xì xì thế là xong vẫn còn đồ ăn sáng ừ, mình sẽ phải ở công ty ngay vì mình đã bị trễ giờ rồi mình đã trễ mất khoảng ờ, một phút chờ đi thang máy lên lầu 6 hết khoảng 2 phút <laughs> tới công ty của mình rồi các bạn bây giờ mình sẽ à, 接这块。早安。Hey, what happened? đây là pantry ở công ty mọi người có thể đến lấy bánh kẹo và cà phê nước ngọt tùy ý bây giờ là đến giờ ăn trưa mình sẽ đi ăn trưa cùng với các đồng nghiệp của mình đây là đồng nghiệp của mình no <laughs> yeah I just recording I'm recording I'm recording yeah the video about my Taiwan life Don't be shy. <laughs> Don't be shy. Take off your clothes. Yeah. <laughs> Wait, is this okay? <laughs> yeah, I'm trying to recording my my normal life here. Okay. yeah. yeah. Are you a vlogger? <laughs> I try to become a YouTuber. No. 讲讲中文，讲中文。哦。嗯。 然后他们知道我也会讲假装我。嗯， <laughs> 对呀。嗯，介绍一下吧。介绍一下吗？对呀。是我们同事 QA QA，嗯，这 <laughs> 是我们 CMS，嗯，对呀，对他他们都是我的老板。对。 <laughs> 然后我是售后。不是，你是别的别的部门。对，你是别的部门就对了。没错。对。 是很好的人哦，我知道，我知道，你们都是很好的，的很好的同事，最好的同事。Để <laughs> hơi bài. Buổi tối đi làm với rất là trẻ nên là mình phải đi mua đồ ăn ngay bây giờ. Mấy hộp cân? Dạ, em mua hai hộp. Hai hộp. Dạ. Đây, mình sẽ mua cái đồ này để buổi trưa, buổi tối về ăn. Chị này quán Việt Nam. May hôm nay đến có chứ bình thường thì không có Dạ em chỉ cần ăn Dạ không cần đâu Dạ. Dạ. có thể nhưng Không biết chúng ta ở đâu. cần hả? Dạ Dạ 他可能看，但是不知道我们在哪里啦。哎，小心小心！À, ờ, đây rồi đến rồi đây là quán đồ ăn Thái Lan và tụi mình sẽ đi vào đây để đi ăn. Hai đồng nghiệp trước ừ, đã đi trước rồi trong khi mình đứng lại mình chờ mua đồ ăn Việt tất cả các tiệm ở Đài Loan thường là sẽ có <laughs> nước lấy nước uh, miễn phí thường là nước và canh miễn phí tuy nhiên là đồ ăn của tụi mình thì đã có là ăn mì nên là không cần phải lấy canh nữa ờ, cũng tồn lại ở đây ở đây à, xin xin là ở đây người ta order đồ ăn đều ờ, đều dùng đều, đều dùng cái này để chọn cái cái cái cái hơi đã được ờ, ra về đến đây các bạn bây giờ là 7 giờ công ty này làm việc thời gian nó hơi ờ, buồn cười một chút bây giờ mình sẽ ra bắt xe buýt về đi bộ về đến nhà chắc cũng phải ờ, hết 2 tiếng bây giờ ngoài trời rất là lạnh luôn tuy là không mưa nhưng mà vẫn lạnh lắm siêu lạnh